đậu xanh này hoa ăn thịt mấy Đấy, một người nhà sau đi mà anh em mình đã phát quà Tết cho bà con cũng như là phát quần áo cho bà con rồi thì à, anh em di chuyển à, vào trong à, khu vực này để ăn cơm trưa mà anh em tự nấu đói cơm chưa đói cơm chưa chưa ôi mặt vẫn còn tươi lắm các bạn ạ vẫn chưa ấy gì cả đây chỗ quán của à, ông anh Mọi người hiện tại đang uh, bắt đầu nấu ăn trong này rồi Giờ này có món nữa Ủa các cháu chơi đấy à Đây Với anh em là từ nấu ăn rồi là từ chế biến hết nhá Hôm nay có những món gì nhỉ Pia đâu nhỉ À trong kia rồi đúng không Đấy Rồi xem xem Wow Quá ngon luôn mọi người Đây là đặc sản Tây Bắc Chính nhiều 100% Người Thái Đấy chính xác luôn Quá ngon luôn Chính xác rồi à. Cái món băm này là, là cho vào cái gì đây? Tiết canh, canh à? Vâng. Ngon đấy, thằng cháu ờ, khéo tay phết nha thằng này này Được đấy, đây Lòng sách nách mang đầy đủ hết nhá Ồ, mang luôn này mọi người nhá này Ui giời ơi Mang rồng luôn ờ. Cái này măng đắng hay măng ờ, ngọt đấy cháu? măng đắng Mang đắng à? Quá tuyệt vời luôn Đúng rồi, khôm là đắng Mà thuốc đắng thì giá tật, sự thật mất lòng Nên mình cứ đắng, mình giá thôi Mình nhiều tật, nhiều bệnh này hôm nay cảm thấy mệt không? bình thường Nên thấy bác vui nhỉ? Vui mà à, Ngày Thái là quá tuyệt vời rồi đấy Đấy khi được lấy cái vạ chưa đâu Đấy Bảo là anh em ờ, di chuyển ra ngoài ăn cơm ấy có này tiết canh nhá mọi người nhá Ấy, tí nữa để ờ, đánh tiết canh luôn Cháu đang băm tiết canh rồi Quá ngon con dê nữa nay toàn đầu bếp lần đầu hắm tiết canh thôi à lần đầu à lần đầu. à lần đầu làm chuyện đấy à tôi hỏng rồi biết thế nào đầu hãm tiết ờ, thôi. À đây à? Nói vậy đi đồng bào Thái là vui tính, người nói vậy đâu chứ ờ, riêng người Thái đã làm thì rất là ngon, yên tâm sạch sẽ. Mọi người không phải lo đâu. người có lên đây thì ghé qua thăm anh em nhé. Phía bên ngoài này thì ờ, Giang thấy là có một cái view khá là đẹp luôn mọi người ạ. Đây, cho mọi người xem. Quá tuyệt vời luôn. Bên cạnh là có một cái khe suối Đấy ra con này mọi người mà mùa hè nóng thì ra đây tắm thì mát Còn mùa đông thì mọi người cũng tắm được đâu Trên này lạnh lắm Khu vực này chắc bà con để buộc trâu đây, Đấy trên này còn có một cái bản đi rất là khá xa luôn mọi người nha Mùa đông lại xuống Văn Chấn Xuống Sona à, Không, không ờ, đơn giản đâu trên này còn có hai ba quán nữa ở đây mà mọi người có thể làm cái tròi uống cà phê buổi sáng ấy, dậy để ngắm cái cái view sổng suối thì nó rất là tuyệt vời luôn Đấy, có gà rừng gáy u, trên này luôn Đấy. Nếu mọi người chạy cái con đường này ra Ở phía bên uh, chỗ cái cầu treo ấy Thì có một con đường rẽ lên lùng cúng Và lùng cúng còn 30 cây số nữa Mà đi toàn đường đất thôi, đường bản trong đó là còn khó khăn hơn gấp vạn lần nữa Cái đợt mà Giang giúp em Mỹ và bị uh, ung thư gan nhưng mà mất rồi Giang cùng anh Sơn vào mọi người có thể xem lại video một năm trước đây rất là thương và trong đấy bà con không điện không sóng không có gì luôn không như ở chỗ này đâu đấy, mấy đứa cháu mới đi em thì cứ ra selfie thôi chụp ảnh để uh, gửi về cho bạn bè người thân này chưa có chồng luôn nha chúng này yếu đi kìa nắng ế đây này ở đây à, cảm giác là đi à, từ thiện cảm thấy vui không nhỉ có chứ có như nó hôm nay rất là một ngày rất là vui và ý nghĩa ừ, ý nghĩa tí nữa ờ, vào trong này phải ờ, giao lưu rượu với uh, ờ, mọi người nhá làm đoạn <laughs> sau khi uh, mấy uh, anh em từ tiền xong mấy chị em cũng khỏe lắm mọi người ạ ra đây là uh, quay video tiktok chơi gọi điện cho bạn các bạn uh, đang thấy nói nói chung trung quốc trinh thiên mà quay lại video quay lại video quay lại video video mà quay lại không quay không được đấy rồi hả hả ok vỗ tay đi ok con dê đây nồi gì đây nhỉ anh em nhỉ ui giời ơi có con vịt nữa này à ngan à ngan này mà hấp xả càng ngon mà luộc thôi mà cho nhanh thì mấy anh em đói lắm rồi mấy anh em uh đây mình vào đây xào cho xào cho nó chín cái này đi ấy rang cho nó chín để tí nữa đánh tiết canh thơm vào thơm nhưng mà người lắm ôi dồi thơm quá các bạn ạ hai bên đang à, băm xả còn à, anh thủy thì đang à, bắt đầu là chế biến lòng sách nhá còn giang thì ngồi bên này đảo cái chỗ tiết canh này <laughs> mỗi anh em một công việc đã phân công rồi đấy còn mấy chị em ờ, thì ngoài kia cho đi uh, selfie các bạn ạ chụp ảnh rồi là rồi cháy ờ, đấy. cái này mới thơm đúng không nhỉ cái này nó mới thơm à đấy đây là một cái kỹ, thuật đấy mọi người nhé Anh luộc. Cái này hơi nhỏ tí nồi này xanh ạ. À cái này còn thịt gì nữa đây nhỉ? trâu này ờ, thịt trâu là ủi ngon thế cái này vách cái, này à. tim của nó tim tim rào sắc nhá dao mà hâm bông này Đấy cô ba anh chị nào mà mọi người muốn mua dao ờ, thì ờ, liên hệ cho Giang đặt ờ, cho Giang nhá để mọi người có cơ hội là Tết này là có dao mới. Giang hiện tại là cũng vẫn bán dao bán mật ong. Uh, mật ong thì Giang cũng chia sẻ mọi người là Giang bán là mua một thì Giang sẽ tặng một thịt trâu sấy các bếp để mọi người ờ, nhanh tay có gì ờ, liên hệ số điện thoại cho Giang nhá Giang sẽ để trên màn hình dao chất lượng luôn nhá mọi người nhá đánh thì bằng ờ, tay không ấy mà dao đồng bào hâm mông Giang cũng chỉ lấy dao về bán cho người đồng bào hâm mông mình gọi là giúp đồng bào không có khách khác thì mình giúp bằng cách là đồng bào tự đánh dao bán đành là chưa chưa được làm những món này đâu nhỉ chỉ gọi chỉ được ăn thưởng thức đúng không chính vì thế mà mới làm rể tây bắc người ta thích cái người nó gọi có duyên thích ẩm thực tây bắc ừ. Ừ. luộc ngon mà xào ở đây có thịt ờ, xào tôi đói là từ các bạn là nhìn như này đang thấy đói cái này cho tiện, biết thế bảo hơn phóng không đấy mọi người à, nhanh tay à, đặt hàng mua thịt chân xối của bà con nhá chẩm chéo nhá mua một cân à, hai cân thì tặng một lọ chẩm chéo nhá bây giờ cháu sẽ đánh tiết canh cho mọi người xem cái khâu này em nhá để xem tiết canh nó có đông không nhá luôn á Nhìn mặt đẹp trai này thì ờ, chắc chắn là sáng người này đánh tiết canh phát ra nghĩ rồi Sau bà giày đông cứng ngắc mà luôn Nguội hẳn tiết mà Mày đánh kiểu này mà Đánh ít ít thôi ăn không ngoan. Quạt nó vui luôn đấy Ừ, ít một căn gì mà? Ở trên đá nè. Rồi rồi rồi rồi. Ai, dưới nón này. Chắc là sự cái gì nhỉ? Không biết. Thắm phải không? thế mà không đổ, thế mà không múc cái tiết này trước đổ cái nước cái ra đổ cái này vào không không nên đâu chết rồi không ứa xỉa ứa xỉa ứa xỉa nghi từ lúc nãy rồi cái này ứa cái này chỉ làm hắm thôi không không làm được tiết canh rồi phải đâu mày tại mày không nó dây từ lúc nãy em cái này dây là chết tiết rồi chết tiết mà con cháu ờ, dòng họ xa nói tiếng trung quốc thì bắn như liên thanh thì luôn các bạn thì là chịu người mình thua giới trẻ các bạn dây hết tiết rồi lúc nãy cái oán ấy rồi tía ờ, oán mình chẹp này vâng quay thả cái này ừ. cái còn nó nổ ừ như bình thường mọi người à, làm pịa là mọi người hay có cái cái rổ này để lọc này đấy cái này thì theo kinh người ta gọi là cứt non mọi người thái đó là đặc sản và mọi người lên đây thì rất là nhiều người khen rất là ngon để nói mình hơi ghê một chút có những nơi đâu mà hâm mông nha người ta còn cắt ra cái ở cái à, miếng dạ dày người ta ăn sống luôn đấy nhưng người thái là không ăn được như thế đấy lọc hết là kỹ cách à, cách làm chế biến và dạ, anh Hòa đang ấy ờ, là để làm men rượu nha mọi người nhé <laughs> Đấy Chất lượng luôn Đây nấu Thế nấu uh, rượu uh, gạo tẻ hay là nếp anh? Gạo tẻ Gạo tẻ à? À Cái này mà có men lá này thôi đấy ừ. ừ. À đây à? Ừ. Đây mọi người đun thì nó có cái ống dẫn đồng này Đấy, đấy có hai con ngàn này Đấy, đấy được được một can này nha mọi người nha đấy cách nấu rượu người đồng bào trên này đấy đơn giản Bây ờ, anh em ờ, còn lên ờ, xin nhót ở trên bản này và nhót rất là ngon luôn mọi người này cái này chị em phụ nữ này là thích ăn lắm hả à đây à à cưới hôm nãy thì đồng bào hâm mông đây có đám cưới đi qua nãy nhưng mà lại đó chị em phụ nữ ăn món này đi đúng món ưa thích sở trường đấy đây bát chấm gừng to chưa To như cái bát loa luôn nhá Còn mình ấy luôn Ở ờ, xoăn, thì sư liều xoăn Cái này à, nếu mà mới lúc mà cái nhót này là gần trăm rưỡi gần 300 nghìn một cân đấy Cứ bét cửa luôn Bơ mi nó nhỏ vào phát nhắm Tao là xếp hai đĩa vào đấy bắt đầu là thịt là chín dần nha mọi người nhá đấy ngồi mâm cháu mình bắt đầu là đang thái rồi đấy làm thử miếng nhở làm thử miếng luôn chú à, có nước chấm không anh em nhở nào thử miếng ai làm nước chấm đi thử thế nào đây uh, giang thử trước cho mọi người nhá gọi là mình uh, lấy cho mọi người là cảm nhận thế nào nhá uhm. vừa không chú vừa vừa quá ngon giòn mà nó cảm thấy khi mình ăn mà nó sật sật sướng lắm các bạn ạ Đấy là ngon, được đấy, chất lượng Ngon chất lượng đấy Cái này mang vào ngọt hay là ấy Cảm giác ngọt hay là đắng Ngọt, đúng không? đã dạ, có nó còn ở dưới đất rồi nó đã lên ngồi lên là đúng à, không? À đây à? Cái này giờ bán bao tiền một cân nhỉ ở đây nhỉ? 30 nghìn. Ừ, 30 nghìn. Ở đây còn rẻ, Đây rẻ nghĩa lộ là bốn bốn mươi nghìn đấy, những cái lộ ấy, ờ, đất. Ừ món này mà chấm với cái à, tương thối này tương tơi này mọi người nước chấm à, thần thánh của người thái rất là ngon luôn mọi người nhá thẳng đầu rồi vậy đặt đấy rồi ngon ngon em ăn ăn ăn cảm nhận đi đây, măng này mọi người đang bốc khói nhá làm miếng thử nhá mọi người nhá nước chấm thì chưa có nhà tỏi vâng, ngọt quá Hôm nay vào bếp thì đa số là toàn đàn ông mùa nhá Chị em phụ nữ là tí sẽ bắt đầu dọn mâm ở trên kia Đây con cho vào nồi này này Ngon quá à, Anh cho vào nồi này này trực tiếp uh, mình về ờ, vào để ờ, chế biến thức ăn này vừa đi uh, phát quà xong này kêu gọi mọi người anh em mọi người ủng hộ cho bà con là còn vừa phải làm nữa ấy mà hiện tại là trưa bây giờ là 12 giờ 20 rồi là và bắt đầu mới ờ, chuẩn bị ngồi mâm nhé mọi người nhé còn món ngon luôn quá tuyệt vời luôn đâu chị em phụ nữ đâu xinh gái đâu vào hết đi chị em phụ nữ thì uh, cho ngồi ngoài mọi người nhé đàn ông thì uh, uống rượu thì chắc là phải ngồi bên trong này có quả đầu vịt chất lượng luôn các bạn ạ đây này đây là nước chấm ờ, tần đánh xì dầu xì dầu tỏi ớt bao nhiêu táo vào đi ăn nó thơm thơm muốn thơm tí nhở anh nhỉ thế luôn đây là món uh, ờ, nó ngon nhất này đấy chị em uống được không chị em phụ nữ nhìn sang đây tí nào nhở, cười lên nào chụp ảnh nha một hai ba Bây giờ mấy gì tao này? Người ta hay nói là người Tây Bắc thì uh, ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy nhưng mà thực tế này uống chén đấy mọi người thì vì tí nữa mấy anh em còn phải về xe à, nữa cơ à đây xem là ai phát biểu trưởng đoàn đâu à, trưởng đoàn phát biểu nào trưởng đoàn đâu phát biểu để nâng ly này à, thì à. cũng cảm ơn tất cả mọi người nha, xin chúc mọi người sức khỏe nha. Vâng. ok Tôi à, cảm ơn à, tất cả mọi người đã bớt chút mọi người một chút thời gian quý báu để lên à, phát quà cùng bà con lại còn về ăn cơm làm phiền gia đình nữa. Chúc sức khỏe anh nhá, cháu nhá. À, chúc sức khỏe chị em bên đấy nhá. Anh khỏe nhá. hào hân nơ. hào hân nơ. đây, xin mời tất cả mọi người. Qua đi. Luôn rồi. À, anh cũng lần đầu tiên gặp em ở đây thì à, cũng là một cái duyên em cảm ơn anh nhé Đúng thì à, cũng cảm ơn à, luôn đã một cái cầu nối mà rất là tuyệt vời để các bạn của luôn các em của luôn gia đình là có những cái Tết ấm cúng nhất của bà con xin chúc em và gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé cảm ơn em nhé xanh cơ xanh có cho chị ó ờ, tay trái cầm tim này hả con gì mà nó thì có gì tùy tiện hay làm cái gì đó thì alo nhá có gì tí nữa anh sẽ lấy số điện thoại dạ. của của em đây thì giang cũng ờ, xin mời tất cả mọi người là cùng ăn cơm trưa với giang và anh em nhé trên này thì ờ, giang cũng ờ, quay cho mọi người xem hết luôn toàn bộ còn giới thiệu từng người một thì nó rất là lâu ở trên này này đấy những cái ờ, món măng này mọi người phải chấm với những cái ớt này muối chanh này rất là ngon đấy lượt là hàng nào sớ cả là lươm bố phải rằng món là tia này đúng là cái ngon cái này là tia tiết canh mà đánh nó không thành công các bạn ạ chào anh chú cả nhà đi ừ. vâng, tới đây chú đây này còn chị em phụ nữ thì ngồi mình kia ăn thì uống bia còn uh, vinager đó là anh em nào cô là bắt đầu chúc sức khỏe uh, mọi người nhá ăn nè ăn nè ăn nè ăn nè ăn nè cố gắng hết kín nữa đấy kính thái là hết chẳng lại cách chẳng tiền đấy ừ, cái rượu này là pha với cắt đi chú anh chụp à bật sáng nó quay nó tối nó tự động nó nó sáng đấy từ nãy thì à, Giang cũng à, ngồi uống rượu và chia sẻ với mọi người về cái câu chuyện ngày hôm nay là cùng mọi người đi à, phát quà cho bà Hâm Bông buổi trưa thì anh em quay lại nhà chỗ nhà anh Chi đây đi thực cũng là người anh của Giang thôi cũng rất là cảm ơn gia đình và tất cả mọi người đã luôn luôn vâng, quan tâm vâng, và vâng, theo dõi những cái hành trình của Giang thì uh, chắc là cái video này Giang cũng uh, xin uh, phép được khép lại đây thôi để cho mọi người ăn uống tự nhiên không có thì Giang cũng uh, mọi người ăn uống nó cũng ngại đấy khi nhìn uh, trước video nên là Giang hẹn mọi người ở video sau thì Giang sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái cuộc hành trình của Giang cũng như là mọi người đi đến đâu mình sẽ chia sẻ với mọi người à, Xin chào tạm biệt hẹn gặp tất cả mọi người ở những video tiếp theo nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp tất cả mọi người Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và ba bên gia đình người thân Xin chào tạm biệt Tôi chỉ là người quả thôi Quả là 30 chứ mấy ơi bà mười cái gì đó ba mươi hai tuổi rồi còn chị mốt à bà ai đấy à ờ tưởng ba mươi ờ đấy chén ơi còn trẻ đấy nữa tôi nghe người già nước mình là bột